Làn da trắng lên như được chỉnh sửa từ vi tính Sự dưỡng thể trắng da Nivea mới với 3 tác động Xóa mờ vết thâm đen, dưỡng da trắng dần lên Và bảo vệ da không đen trở lại Sự dưỡng thể trắng da Nivea mới